ừ, uống nước cam thử xem ngon không ngon không Suri cái cuốn phô ngon quá à. Ờ. Ngon quá mẹ ơi. Ừ, ngon quá đi con uống miếng nước cam đi con. Nước cam có sốt, có ừ, Bạn hôm nay ăn ngon quá vậy ta. Chào mừng các bạn đến với kênh Tony Channel Các bạn nhớ bấm nút đăng ký, thích video và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha lấy cái muỗng đưa cho em em múc ăn đi tại em còn nhỏ em không biết nè con muốn cầm nguyên cái bánh này ăn đó đúng không wow hãy diễn tả cái bánh đó bên ngoài thì nó làm sao bên ngoài nó giòn giòn nè ờ à, còn ở chính giữa thì nó béo à. nè à, béo lên trong của nó là nhân gì á làm cho mình ăn á các bạn để uống nước cam thôi ừ, uống nước cam thử mình xem ngon không ngon không Suri? Ngon, cái cũng không ăn ngon quá à. Ờ. Ừ, ngon quá mẹ ơi. quá đi con uống miếng nước cam đi con. Nước cam nó có sốt ừ, bạn hôm nay ăn ngon quá vậy ta chua chua nhạt nhạt ngon ngon đúng không chím đi à. quá ừ nhỏ nhỏ thôi rồi ở trong mà ở trong mà trứng phô mai á phô mai nó cháy con ăn một cái thôi còn hai này con ăn cho con ăn cái này con ăn anh ăn cái này em ăn cái này ừ. hai anh em ăn ngon quá rồi bây giờ hai anh em lấy hai ly nước vô đi mình uống nước sau đó mình ăn tiếp đỡ còn không cái là ít quá sao sau đây lấy ly nước vô chung với anh hai đi con dạ. rồi cầm hai cầm hai tay để bể ly nha rồi vô được chứ con ngon quá yeah. Dạ. bây giờ mình vừa ăn bánh bây giờ mình vừa hát đi được không giờ mình hát bài gì đây ta tết trung thu tết trung thu เองอะหา đây là cái đèn của anh hai Tony nè dạ, Doraemon ừ, à, đèn Doraemon đó nhưng mà lớp vậy rồi ừ. Dạ, cam lớp cái giỏ em đó mong của em ừ. em có mắt gì ừ. mong đúng rồi ừ. chân giỏi dữ ta ừ. rồi cho chị ăn cái này đi ủa em cho ăn hết chân bắn mà tại vì em còn nhỏ em chỉ ăn cái ở ngoài thôi ở trong thôi ở ngoài cứng lắm cứng ờ, để chúc ba mẹ ăn cái này cho em này đi của con cái này quê mới quê mình ừ, cho em này đi rồi em ngay ừ. à. rồi xin ngồi xích lại gần anh hai cái rồi mình ừ. ăn một mình mình buồn thôi nhà có em mình ở ăn chung mình á ừ có hai anh em vậy ăn chung nhau mới vui đúng không ừ. dạ. Không? nào sát lại em cho nó nó thân mật với nhau rồi ờ, con hoàng tay lên em cái mày chụp hình cái đây hoàng <laughs> tay là sao <laughs> không phải đâu hoàng tay là người ta lấy cái tay người ta ôm em á đó. đó em ở xích nhật đúng rồi vậy đó nhìn mẹ cái coi mình nha em ăn em ăn rồi qua thích con mưa nó hồng mưa nó hồng mưa qua cái gì cái gì đỏ hồn quá <laughs> thôi bạn siêu đi ăn đi bạn siêu đi nhiều chuyện quá mình ăn xong rồi mình phải lấy này nhưng mà mình không thích tầm muỗng này đâu mình không thích mũ mình bể ra mình bạn ơi mẹ mình làm cho mình ngon quá các bạn ơi nhưng mẹ mình ngon quá bánh này gọi là bánh gì ta bánh phô mai ừ. nướng ừ. à. cái vỏ tình thơm ngon quá ừ, giỏ thơm ngon đây là qua giá mẹ bắt bà <laughs> mình sẽ chơi cua nha các bạn